Xin chào bạn, tại thị trường Việt Nam thì trong phân khúc xe sedan cỡ nhỏ thì không thể không nhắc đến cái tên Toyota Vios. Và trong tháng 9 vừa qua thì mẫu xe này đã bán tới 2.338 sản phẩm ra thị trường. Bỏ xa vị trí thứ hai đấy là Hyundai Grand i10, 1.572 xe và mức chênh lệch tới 800 xe. Với một mẫu xe mà chúng ta thường nói rằng ít được trang bị, thậm chí nó có cái gì đấy nó hơi hoài cổ một chút thì tại sao khách hàng lại ưa chuộng như vậy? 531 triệu phiên bản 1.5 EMT Số sàn nha các bạn, số sàn 5 cấp Nếu như xét về trang bị thì có lẽ Vios không bao giờ là được nhắc đến với sự nổi bật hay được ờ, dùng cái từ mỹ miều là xe có nhiều trang bị cả à, Mọi thứ đều đơn giản Với phiên bản MT này có lẽ là dành cho những đối tượng khách hàng là với một cái ngân sách rất là vừa phải Tôi là một uh, khách hàng uh, muốn đổi từ xe máy lên trời đang mưa Bây giờ tôi chui vào có vô lăng, có mái che, có bốn cái bánh, có còi, có đèn đi an toàn hơn hẳn Rõ ràng chắc chắn là an toàn hơn xe máy hơn rất nhiều đối với một chiếc xe như thế này hay là khách hàng doanh nghiệp cũng vậy uh, Toyota rất nổi tiếng về vấn đề là tiết kiệm nhiên liệu rồi về sự bền bỉ ít hỏng và các bạn có thể quan sát thấy thì trên cái phiên bản Vios 2019 này á, thì nó chỉ là thay đổi ờ, không quá nhiều về mặt ngoại thất nhưng mà nó cũng mang được một cái khuôn mặt mới. Ví dụ như phần đèn này, phần đèn này nó hơi sách mà hơi vuốt, trông khá điệu. Thực ra xấu đẹp thì tùy từng người, với những cái dòng xe bình dân giá rẻ như thế này thì mình nghĩ là trông ưng ưng thôi và phục vụ đúng cái nhu cầu thì nó sẽ hợp lý. Sự chắc chắn tới từ những các cái tấm tôn những cái nắp capo này thì có vẻ như xe nhỏ này cũng có vẻ hơn cái Innova mình hôm trước mình thử nhưng mà ví dụ những cái phần lắp ghép như này cũng khá là chắc chắn hơn đấy Tuy nhiên là không biết là sau một thời gian đi ấy, thì vấn đề mình va quẹt rồi mình lắp ghép lại rồi nó có bị hở những cái đường này nó quá cao hay nó bị sọc sạch hay không thì có lẽ chúng ta cũng phải dùng thử một thời gian rồi đi thử thử đâm bộp một cái rồi đi đồng sơn lại xem như thế nào. Trên phiên bản này chỉ được ờ, trang bị những cái trang bị rất là cơ bản như đèn halogen này, rồi là ngay cả phiên bản này cũng không có cái đèn sương mù đâu à, Hốc hút gió giả thì cũng chỉ để là trang trí thôi Tuy nhiên những cái điều chỉnh về mặt thiết kế những cái bảng cong như này cũng có những cái lợi ích về à, cái khí động học nhất định Mà cái đó thì à, thực sự để cảm nhận được chúng ta sẽ phải chạy trên đường thử Thì chút nữa chúng ta sẽ thử Về à, mặt cản dưới thì theo cái hình thang ngược này thì cũng tạo cho một cái diện mạo nó tương đối là mới mẻ Tóm lại là phải có cái gì mới thì khách hàng mới dùng Vâng, cứ hai ba năm một lần đổi một tí cho nó mới Trên phiên bản này được tối ưu rất nhiều Ngay cả những chiếc chìa khóa này cũng vậy thôi Uh, có một chìa khóa điều khiển uh, từ xa thôi nha các bạn uh, Cảm biến trên xe thì cũng không có Ở phiên bản cao cấp hơn phiên bản uh, 1.5G CVT thì có Ngay cả gương chiếu hậu này Gương này thì cũng không có cái sinh nhan báo rẽ Mặt gương điều khiển điện Nhưng mà um, thưa các bạn thực ra giới thiệu những cái mẫu xe này Làm những cái mẫu xe này rất sướng với chúng tôi Bởi vì là giới thiệu nó rất nhanh và nó rất ít chi tiết để phải ờ, phải nói Thưa các bạn, phần thân xe của Vios thì sẽ xuất hiện thêm hai cái đường gân nó khá khác hơn cái đời trước. Mình nhìn thì trông có vẻ như nó cũng gần guốc hơn một chút. Hệ thống bánh thì sử dụng la răng 15 inch thôi. À, chứ kích thước bánh cũng như la răng trông nó hơi nhỏ một chút. Nhưng mà mình nghĩ là mình thấy là nó hợp với Vios rất hợp luôn. <laughs> Và thưa các bạn, ờ, trên ghế phiên bản 1.5 EMT này thì ờ, trang bị là hệ thống phanh sau là hệ thống phanh tăng trống nha các bạn Các phiên bản cao hơn là ờ, sử dụng phanh đĩa Rất đơn giản thôi, ờ, với một mẫu xe có giá bình dân thì đương nhiên chúng ta có một cái công thức cực kỳ đơn giản Đấy là cứ cắt bớt đi, cắt bớt đi Thì đương nhiên giá nó sẽ tối ưu hơn Bây giờ thì mời các bạn quan sát phần đuôi của uh, Vios nhé Rất mong anh em là bình luận giúp một câu là nó đẹp hay là nó xấu hay như thế nào Thực ra với Hùng thì Hùng thấy rằng nó đẹp hơn cái đời trước Còn nếu mà so với các đôi thủ thì nhìn chung nó thiết kế có vẻ như là hài hòa với phần đuôi xe Dùng cái từ vậy thì có lẽ là chính xác Và đèn này thì dùng đèn halogen Với phiên bản G cao cấp thì sẽ dùng đèn LED nha các bạn Cũng có LED nhưng mà phải cao cấp Tóm lại là cứ phải đắp đô la vào đây thì nó mới có Và để mở được ờ, chiếc cốp này thì ờ, mình sẽ dùng chìa khóa còn ờ, sờ sờ chạm chạm ở đây thì không thấy đâu cả Hoặc là giật ở trong khoang xe Đó thì ờ, bập lên Vừng ơi mở ra mở luôn Đấy. Cốp xe thì rất là rộng Mình có thể để các những vali cỡ lớn, cỡ vừa, cỡ nhỏ Thậm chí 3, 4, 5 vali, thậm chí bộ gôn Không có vấn đề gì cả Thực ra đấy chính là cái nhu cầu của một cái mẫu xe mà phục vụ đúng cái tiện ích với một cái giá bình dân giá phải chăng chắn nắng che mưa thì chắc chắn rồi nước sẽ không lọt vào được mưa cũng không đến mặt nắng không đến đầu và nếu như các bạn quan sát thì thực ra phần đuôi xe về thiết kế là hầu hết là được sơn nguyên một màu Không có tách ra những cái mảng màu đen hoặc nhựa gì cả chung là nếu mà mua theo nhu cầu thì mình nghĩ hợp lý Vâng, xe hợp lý, có giá hợp lý, trang bị cũng hợp lý à, đóng cửa phịch cái là mưa không đến mặt và nắng không đến đầu các bạn ạ chuẩn luôn nếu như mình đang đi xe máy mà lên chiếc xe ô tô như thế này thì cảm giác sướng hơn hẳn rồi và cái cấu trúc thiết kế của cái bảng tháp lô này thì trên Vios thì nó theo cái hình tầng tầng lớp lớp và tháp tầng thực sự đây tất cả cũng chỉ là nhựa mà thôi và nhựa nhưng mà thực ra cái lợi thế của xe Toyota thì các cái vật liệu nhựa như thế này thì theo mình được biết thì sau nhiều năm sử dụng mình mang ra mình chuốt lại thì nó vẫn giữ dáng rất là tốt. Khi mà chúng ta đi trùng tu di tích thì cũng nhanh, thợ làm cũng bảo là thấy cũng cũng nhanh và và và và nó sẽ mới. Tóm lại là nó sẽ bán được giá khi mà nếu như chúng ta có bán lại. Còn về nếu như nói về trang bị trên cái phiên bản 1.5 EMT này thì thực sự nó đã được cắt đi rất nhiều. Vâng 531 triệu nha các bạn 531 triệu Giá lăn bánh thì cũng chỉ hơn 600 triệu một chút thôi Thì các bạn à, hãy quan sát này à, Vô lăng thì không có gì cả bạt cao cấp thì sẽ có Có nghĩa là chúng ta Mở ví ra đến đâu thì sẽ có thêm trang bị lên tới đấy và bảng đồng hồ thông tin cũng vậy Mình sẽ đề lên Đề thì đương nhiên rồi Với những cái mẫu xe số tay bây giờ thì chúng ta phải đạp côn cho nó an toàn chứ không lại lỡ đang để nảy số như thế này ờ, đang để cài số đề nó lại đâm bột phát đỗ xe dưới hầm đâm bột đâm trước đâm sau thì nguy hiểm lắm thì trên cái màn hình thông tin của Vios thực sự là nó phải nói là cực kỳ hoài cổ luôn 100 là đúng 180 là đúng 80 và bảng đồng hồ thông tin cũng trên một cái khoanh nhỏ này thôi có đồng hồ Odo có nhiệt độ có báo giờ kỹ thuật số và khi điều chỉnh thì chúng ta lại chọc chọc vào đây Đôi khi chúng ta quen với những cái dịch vụ cao cấp 5 sao của Lexus hay những mẫu xe cao cấp của Toyota thì um, sử dụng một thời gian dài có khi lại cảm giác lại thấy chán chán thì lại muốn về lại úp mặt về con sông quê đấy chip A chip B đủ cả các thông số cũng không thiếu gì đồng hồ báo xăng có đồng hồ báo lỗi cũng có lỗi gì báo lên đồng hồ đó vâng đấy là đồng hồ thông tin của Vios đồng hồ báo số thì không có có nghĩa là chúng ta phải luôn nhớ cửa số không là vào nhầm cửa là toi đấy nhá bây giờ chung cư mà các cửa thiết kế đối nhau mà tối đi uống rượu hoặc là gì lỡ quên quên vào nhầm cửa là mệt lắm và thưa các bạn à, thì trên cái mẫu xe này thì hệ thống audio đây cũng chỉ là đầu à, đầu đọc mà thôi rất là cơ bản Đó, khe cắm USB có một khe à, cửa gió đều hòa phía trước có bốn khe điều hòa Toyota khá mát và hệ thống điều hòa cũng không phải hệ thống điều hòa tự động mà chỉnh bằng cơ thôi tuy nhiên nó có những cái đường viền mạ chrome sáng sáng sáng sáng sáng sáng như thế này thì trông nó cũng giảm bớt cái tính nhôm nhựa đi nó có tính thẩm mỹ hơn thực ra với những cái hệ thống cơ như thế này thuần cơ như thế này thì thực sự nó sẽ chắc là ít hỏng bằng điện tử thì có khả năng hỏng nhiều hơn nhưng mà với cơ này thì cứ, cứ xoay như thế này thì chắc cũng khó Đấy. nghe còn ừ, chuẩn luôn các cái cửa gió cái hướng gió nó hoạt động như thế nào ngày xưa thì những năm 2010 thì mình có sử dụng một chiếc ờ, Toyota Cressida và vâng, cái xe đấy thì từ những năm ở kia nó những năm 90 91 92 gì đấy 20 năm sau toàn các nút cơ vẫn gạt quỳ <laughs> quỳ gió trong gió ngoài gạt quỳ quỳ nhưng mà gió trong chiếc này gió ngoài thì đã là điện tử nha các bạn đấy. điều chỉnh nước gió vân vân à, đây là các vị trí chứa đồ trên Vios hai chai nước cần số Trông thiết kế tròn tròn Yêu phết Lâu lâu quay lại nghịch số sàn cũng thấy hay Một chiếc phanh tay Phanh tay này thì nằm chìm xuống dưới đây Và là có bọc da Bọc da như này nó có tác dụng là sẽ không bị làm rơi các cái vật liệu nhỏ nhỏ rơi vào cái vị trí này Và ở đây thì cũng có một cái hộp nho nhỏ Bệ tì tay thì cũng không điều chỉnh được đâu à, Một số mẫu xe ờ, sedan cỡ nhỏ bây giờ thì họ cũng cố gắng thiết kế những cái bệ tì tay nó điều chỉnh được Thì đấy là những cái ờ, tạo ra những cái lợi thế, những cái ưu thế cho cái sản phẩm của họ Ở đây chúng ta có thể để chiếc điện thoại Vật liệu ghế xe thì là dạng nỉ thôi nha các bạn mình nghĩ là nếu như mua mẫu xe này dù có kinh doanh hay sử dụng cá nhân hay dùng vào bất cứ việc gì thì mình cũng nghĩ cũng nên bọc da thì nó dễ vệ sinh hơn à, nhưng mà thực sự với Vios E này thì có một cái điểm mà mình thấy khá thích đấy chính là cái không gian ấy. khi mình ngồi vào không gian ghế ngồi này cũng khá rộng ôm thì sẽ khó bởi vì mẫu xe này có phải dùng để đua đâu cũng không phải ôm quá làm gì cả cứ ngồi cho nó bành ra sướng sướng tí khoảng trống đầu tốt chân để bành ra như này được đạp côn đạp ga vừa phải ghế lái điều chỉnh cơ 6 hướng ạ bao gồm cả tiến lùi và ghế bên này thì là 4 thôi ghế này là 6 nha các bạn và có lẽ là ngồi vào một chiếc xe Vios đạt tiêu chuẩn theo thông báo của nhà sản xuất là tiêu chuẩn 5 sao theo ASEAN NCAP và mẫu xe này được trang bị tới 7 túi khí thì cũng có vẻ như là yên tâm hẳn và đặc biệt là chiếc tấm chắn nắng này cứng cáp nhựa luôn Xoài. chắc chắn đấy chắc chắn đấy. có cả gương soi này trước mình thử Rolls Royce rồi BMW 7 series có gương đằng sau nhưng mẫu xe này cũng có gương đóng ra đóng vào cũng nuột đấy gương bên này cũng có luôn nhưng mà ờ, hơi đáng tiếc là cũng không có cái ờ, vị trí để để kính và mẫu xe giá rẻ đơn, đơn giản thôi cứ cắt bớt đi thì nó khắc rẻ đây là hộp chứa đồ wow. nói chung là để dùng thì không có vấn đề gì cả bây giờ thì ờ, mời các bạn ra hàng ghế sau nha các bạn thưa bạn bây giờ thì hùng sẽ khám và phá cái hàng ghế sau của Vios nhá Nói là khám phá thì hơi oan bởi vì là nó cũng không có cái nhiều trang bị đâu à, Ví dụ như trên cái thành cửa này chẳng hạn này thì tất cả cũng chỉ là nhựa thôi Cái chỗ này ờ, thì cũng là nhựa trông giả da Nhìn qua cứ tưởng là da nhưng mà soi gần thì hóa ra là nhựa Thì uh, tất cả cũng là nhựa thôi Nhựa này thì sau này nói chung cũng dễ vệ sinh, nó cũng bền da Nhiều khi nó còn mòn, nhựa khó mòn phết Đánh cũng chả làm sao cả Ờ, bệ tì tay ạ rất cơ bản đây à, chúng ta có thể lấy chai nước từ đây bỏ lên đây à, hai chai nước à, tất cả ghế đều là ghế nị thôi à, nhưng mà cái điểm mà hùng thích á, thì chính là cái sàn phẳng à, nhiều khi một chiếc Vios đỗ xịch xuống cái bốn năm người từ hàng ghế sau bước ra ngồi kiểu như người ngồi lùi người ngồi tiến nép như thế này đấy là cái lợi thế của uh, cái sàn phẳng nha các bạn và cũng không có cửa gió điều hòa phía sau thực sự trang bị nó đã ở cái mức gọi là cơ bản chắn nắng che mưa và thực tế là mình không biết là các bạn như thế nào nhưng Hùng cũng có đã gặp nhiều cụ rằng là đi những chiếc xe sang kín khít, kín bưng, say gần chết nhưng ngồi Vios lại thấy sướng bởi vì có nó có cái gì đấy nó chân thực và nó gần gũi. Chuẩn đấy ạ. Gần gũi, thực sự là vậy, ngồi nó cũng thoáng thoáng rộng rộng đây các bạn có thể thấy này, phần chân này. Ờ, chân chân cẳng các kiểu để cũng thoải mái đệm thì nó cũng chỉ đến đây thôi đệm xe mỹ xe âu nhiều khi nó phải đến đây để nó đỡ chân nhưng đệm xe nhật vios này chẳng hạn thì nó cũng chỉ đến đây thôi vâng phục vụ những cái nhu cầu cực kỳ cơ bản dắt tài liệu ở đây dắt sổ sách uh, kế toán các kiểu ở đây cũng được không có sao cả cũng đầy đủ hết có điều là nó không được quá sang thôi bởi vì đơn giản thì nó có 531 triệu thôi và cũng có và xe thì cũng có ba cái tựa đầu ờ, tựa đầu cho trẻ em này dây an toàn đủ hết bảy túi khí nha các bạn Xe này 7 túi khí ngồi yên tâm đi Kiểu gì cũng không nổ 7 thì cũng phải nổ 23 Cho nên là à, ASEAN NCAP mà test thì mình nghĩ là tin tưởng được Nhưng mà nếu như cái trung tâm đấy có ở Việt Nam thì mình chứng kiến thì nó cũng sướng hơn Và nó cũng sẽ tạo cái độ tin tưởng nó tốt hơn nữa Còn đây chúng ta cũng chỉ là nghe nghe thôi Và nếu như các bạn sẵn sàng uh, Ờ, test túi khí cùng ờ, Hùng xe cỏ thì ờ, hãy like và subscribe kênh thật nhiều vào để sắp tới sẽ có chương trình test riêng túi khí, test thật luôn. Cho xe lao đâm bùm một cái test luôn. Rồi, mưa quá, chui vào xe làm một cuốc grab thôi. Anh em ủng hộ bằng cách like và comment nhá. Rồi. Đề nổ, chìa khóa, côn, đạp số đề nổ, số sàn Thực ra hộp số sàn của Toyota mình cũng đã từng chạy khá nhiều các cái dòng xe đời cũ trước của Toyota thì thực ra mình thấy cái cửa số của Toyota phải nói là mượt và ngọt đấy. đấy rất mượt và ngọt. Mình à, thử đi nhẹ nhàng đi trong phố thôi nào. Chạy Grab trong phố thôi, đi xa thì không hiệu quả lắm. Grab Uber. Vô lăng nhẹ nhàng trợ lực điện. Ờ, rất nhẹ nhàng lợi thế của xe nhỏ mưa không đến mặt đâu bởi vì đã có bốn bên kín bưng rồi đi nhẹ côn số mượt mà thực ra xe mới nói chung phần côn số của Toyota thì cũng không có vấn đề gì cả chạy bao nhiêu năm chứng minh qua bao nhiêu đời xe rồi và mình sẽ đi chậm cua wow, ờ, được máy có 107 ngựa thôi và mô men xoắn thì cũng khiêm tốn 140 Nm Thực ra mọi chỉ số nó rất là khiêm tốn Rồi tăng tốc lên ờ, Không quá bốc nhưng mà cũng không quá bị ý ạch lắm đâu Bây giờ thì à, với một mẫu xe nhỏ như Vios thì cái lợi thế của nó là quay đầu giữa đường 80 km h Rồi bây giờ mình sẽ giả dụ tất vào lề đường đông quá mình sẽ chậm chậm Phanh lại quan sát gương không có hỗ trợ gì cả không cảm biến không camera lùi vâng tất cả sẽ phụ thuộc vào giác quan thứ bảy lùi đó rồi, rồi. không cảm biến không camera gì nhé bạn giác quan thứ bảy các bạn phải lùi phải quan sát à, mình phải tự làm tất cả đôi khi tự làm tất cả cũng là một niềm hạnh phúc tăng giác quan thứ sáu thứ bảy thứ tám thậm chí giác quan thứ 9 để có thể điều khiển những chiếc xe không có cảm biến không có camera trong thời buổi ngày nay Thực ra thì mình nghĩ với một mẫu xe như thế này thì mình lắp thêm những cái hệ thống đấy thì cũng không có vấn đề gì ờ, vâng. Số má mượt mà Với các sản phẩm Toyota thì um, Thực sự cái công suất động cơ nó không phải là điểm mạnh Tuy nhiên họ lại ăn về cái từ khóa là tiết kiệm nhiên liệu và sự bền bỉ Vâng, với một cái mẫu xe được uh, chế tạo với các cái khung gầm rồi thân vỏ rồi vân vân mọi thứ nó vừa phải thì mình cũng lắp cái động cơ nó vừa vừa thôi. Nếu lắp động cơ nó công suất nó lớn nó to thì uh, suốt ngày cứ đạp ga chổng ngược lên thì cũng có thể xảy ra nhiều các cái vấn đề mà khó kiểm soát và thực sự đấy là một bài toán kinh doanh rất tốt của Toyota. Thực ra nếu như mang cái mẫu xe này mà đua với Lamborghini luôn, chưa chắc đã thua. Bởi vì làm nếu như xét về góc độ tiết kiệm nhiên liệu, vâng bây giờ tôi đua về nhiên liệu thì Vios chưa chắc đã thua đâu. Cho nên không có một mẫu xe nào chiến thắng tất cả mà mẫu xe nó sẽ phải phục vụ cái nhu cầu của khách hàng. Toyota đang làm, mình nghĩ rằng làm tốt cái đấy. Bây giờ thì à, mình sẽ thử xem là mẫu xe này có thể làm được những gì Đó các bạn Đấy vẫn có thể quay đầu ngon luôn Lại để ba đi tiếp Ví dụ như gặp cướp chẳng hạn Thì tôi sẽ chạy như vậy à, Ví dụ đang đi gặp ai đó chặn giữa đường Mình có thể Với một mẫu xe như thế này chúng ta hoàn toàn có thể quay đầu được và mình sẽ tắt hệ thống traction này để thử cái khả năng quay đầu giữa đường của xe nhá à, gặp cướp này gặp ai đó chặn đường này bỗng dừng này rồi nó quay đó bây giờ thì mình sẽ thử chuyển làn xem sao mình tăng tốc lên 80 xem mẫu xe này phản ứng như thế nào 80 bay qua cửa giảm tốc thử xem cũng mượt mà đó bây giờ quay như này đó Tăng tốc lên, tăng tốc lên Ô, oh, rất từ tốn Vâng, rất từ tốn lên 60, 70 Số 3 lên đâu 80 Lên tiếp à, Chuyển làn Wow à, Đừng có chuyển ờ, đột ngột quá thôi Mẫu xe nhỏ mà Thực ra khi chạy ở tốc độ 100 thì à, Mình nghĩ với Vios thì cũng không nên chạy nhanh quá Thông tin mà tôi có được thì mẫu xe này ờ, loanh quanh tiết kiệm nhiên liệu nó khoảng